nếu mà quen nhau thì phải bao lâu anh sẽ tiến tới hôn nhân được thì tùy theo uh, mức độ uh, tình cảm của mình uh, đến gần thì mình sẽ tính sớm mình cũng còn nhiều thời gian nữa đâu <laughs> sớm sớm đi Nó tại người ta đi người ta thích cái là cái, cái cuối cái cuối tháng không mà cuối năm người ta cưới liền đó dạ mười hai năm nữa cũng được nữa anh quyền lên 12 em năm nữa em năm chục quyết định chúng tôi năm chục hả dạ. nữa thôi dạ dạ lời đầu tiên cho lê trúc ờ, gửi lời chào trân trọng đến anh quyền linh chị hồng vân bạn nữ bên kia rào và tất cả quý vị khán giả à. em ờ, tên đầy đủ là lê thanh trúc uh, quê quán của em là trà vinh sinh sống là làm việc uh, tại trà vinh luôn ạ à. trà vinh em làm gì uh, trúc dạ em là giáo viên rồi em kinh doanh và thỉnh thoảng em làm nghệ thuật nữa anh quyền linh à dạ. anh làm mc đúng không dạ em à, đi hát và sáng tác nhạc trời ơi giỏi vậy ta dạ. thầy giáo là dạy à, về về về gì dạ em em dạy tiếng anh tiếng anh hả dạ ok Ồ. rồi mời bên nhà gái dạ em xin chào chị hồng vân em xin chào em quyền linh rồi, chào em gái dạ em tên là nguyễn thị truyền năm nay em 37 tuổi em đến từ bến tre hiện em đang, đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh em ừ. làm nhân viên văn phòng cho công ty chuyên về lĩnh vực y tế ạ à là dạ. em ở huyện nào dạ em ở huyện dòng trơm á thật sự nói bến tre đi qua trà vinh thì chỉ cách cây cầu thôi cũng không khó gì lắm đúng không à, trúc dạ dạ ừ. mà em làm ở ờ, quận mấy dạ em làm ở quận 7 à. mỗi uh, bao lâu thì uh, em về quê một lần dạ thường mỗi tháng thì em về thăm ba mẹ ơi. một lần vậy dạ. là đây cũng <laughs> trà vinh bước qua có mấy bước vậy là có điều kiện thuận lợi rồi dạ. em sáng tác dòng nhạc gì Dạ em sáng tác uh, nhạc bolero dân ca Bây giờ hát bài cho nó ờ, nghe sung sung với coi Dạ em uh, xin gửi tặng uh, đến chương trình bài hát về mẹ Mai Tự Đề Vì Con Biết bao năm rồi mẹ tôi một thân một mình Tháng năm hao gầy vì lo cho đàn con thơ qua bao phong ba mẹ luôn che chở cho con mẹ luôn thương yêu nuôi nấng chúng con nên người hay bài này là trúc sáng tác luôn hả dạ em sáng trời tác. ơi thầy giáo sáng tác nữa ha dạ. em thầy có những ưu điểm gì đó. dạ ưu điểm của em á là ừ Ờ, là là người ờ, giàu cảm xúc sống tình cảm nên ờ, dễ chia sẻ và giúp đỡ người khác có khuyết điểm gì không dạ khuyết điểm của em là hơi lười biếng với lại ưa trễ giờ rồi đi dài cũng mệt lắm mà còn em thì sao khuyết điểm của em á thì chắc là rụt rè nhút nhát ngại nói trước đám đông cũng hay mít ướt ừ. ưu điểm của em á thì là người đam mê chỉ lo công việc rồi biết quan tâm gia đình cũng hay có tính thương người rồi như là khuyết điểm là mít ướt á phải không dạ dạ em cũng mít ướt luôn vậy em hả mít ướt, luôn. ướt luôn chắc dạ. ngập lụt hết à, còn tình trường của em sao em có mấy mối tình rồi em có hai mối tình mối ừ. tình đầu tiên mối tình đầu tiên dạ mối tình đầu tiên á thì thời cấp 3 ừ. ờ, cũng kéo dài được 3 năm sau khi đó tụi em học mỗi người một nơi á ừ. rồi ừ. tình cảm nó cũng phai dần tại vì cái tuổi mới lớn là giống như yêu xa đó dạ, rồi yêu xa mối tình thứ hai thì ờ, sau khi em đi làm là em quen cũng kéo dài được 2 năm cái tuổi đó thì giống như em cũng chỉ lo làm anh đó cũng lo làm thôi tụi em ít có quan tâm chia sẻ tâm sự chị ừ. nên không có hiểu nhau rồi sau hơn 2 năm anh đó nói là tụi em không có hợp nhau và chia ừ. tay như vậy là là em đã chia tay mấy năm rồi chia tay tính ra tới bây giờ em độc thân tới bây giờ chắc sáng sáu bảy năm sáu bảy năm rồi luôn dạ bây giờ là em 37 tuổi <laughs> dạ yên tâm bữa nay có thầy giáo bên đây lo thầy giáo ờ, có mấy mối tình rồi đối với em thì ờ, tình yêu đôi lứa thì em chưa có em chỉ ờ, yêu đơn phương thôi trời ơi sao kỳ vậy có lẽ người ta không hiểu tính cách nghệ sĩ ờ, như thế nào thời gian và cơ hội gặp cũng không không có chào em dạ chào chị <laughs> chưa bao giờ nắm là... tay cô gái nào đúng không có nắm tay nhưng mà có... chưa bước uh, đến cuối con đường có hung chưa hôn má hôn má hôn trán thôi vậy là cũng được rồi cũng có hôn rồi vậy thì à, em mong muốn em sẽ gặp một nửa của em à, với một cái à, tưởng tượng như thế nào dạ Em muốn một người ờ, phụ nữ ờ, dung hòa, biết chia sẻ ờ, và sống tình cảm Ngoại hình thì da trắng, cao, cao 1m60 Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mung Có không? Mình cao mét nhiêu nè? Dạ có 58 thôi Thôi hai phân không nhầm ngò sao gì. đi giày thôi hai phân ta đi dày 7 ừ. phân Da trắng là có trắng, trắng ừ. lắm em ơi Đó Rồi, em không thích điều gì ở phụ nữ? À, em không thích là phụ nữ cứ cằn nhằn những việc nhỏ nhặt với lại nóng tính cái nóng tính thì có thể có hay không nhưng cằn nhằn đó em có không muốn cũng không được đâu em muôn đời luôn đó coi như là đó là bản ngã và bản năng muôn đời của chị em phụ nữ chúng tôi tính cách rồi <laughs> trời ơi linh ừ. bây giờ em nghe anh kia hát em cảm nhận thế nào dạ rất là hay ấm áp mà em cũng mê hát mê đúng mê không nghe hát. ừ nghe, nghe anh hát rất dạ. là ngọt ngào luôn á dạ, em thích hát nhạc bolero không dạ thích em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào mẫu hình đó thì về ngoại hình đó thì cũng ưa nhìn cao một m à, sáu trở lên ừ. ăn mặc gọn gàng sạch sẽ Trời tao thầy giáo là ngon lành rồi Dạ còn về tính cách đó thì là một người phải bản lĩnh, quyết đoán, có chí cầu tiến Em có khoảng bao nhiêu phần trăm mà bạn gái đề ra? Dạ em có khoảng 70% 70% Dạ Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi nha ừ, Nhà gái đi với ai? Dạ em đi với chị Diễm với mấy anh chị đồng nghiệp à, Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh Chào ờ, bạn trai Chị là đồng nghiệp của Truyền à, Chị với Truyền làm việc với nhau cũng mười mấy năm rồi Từ lúc Truyền ra trường và làm việc về công ty làm việc Bạn trai bên đây thì à, chỉ qua một vài cái à, cái à, câu chuyện cái lời nói thì mình cũng không thể nào đánh giá được tốt nhất là cho nhau cơ hội để tìm hiểu xem coi có hợp hay không nhìn sơ thì mình cũng thấy là thầy giáo thì nói chung là cũng nghiêm túc đấy chuyện thì nó rất là nghiêm túc trong công việc cũng như là trong tình cảm hy vọng là hai bạn cho nhau cơ hội để mà rồi. tìm hiểu rồi cảm ơn dạ, xin cảm ơn sếp diễn chúc tôi dài chúc em đi với à, hai người em cũng là hai người học trò cũ của em Ờ, cho em xin nói thêm một xíu về thầy của em thì thầy á, trong công việc á, thầy là một người rất là nhiệt quyết rất là tận tâm đối với học trò của mình trong đời sống á, thì thầy là người sống rất là tình cảm nhận xét về chị gái á, thì em thấy chị rất là trẻ trung ờ, rất là duyên dáng nói chung qua những gì chị chia sẻ thì em thấy là giữa chị và thầy là có những nét tương đồng em hy vọng là thầy và chị uh, hai người dành cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau nếu được thì có thể tiến xa hơn rồi cảm ơn học trò thầy thúc mở rào anh xin tặng em món quà dạ cảm ơn em cũng có quyển sách thật cảm ơn rồi bây giờ hai bạn ờ, đối thoại với nhau đi nào cảm nhận à, ba mươi mấy năm mình mới gặp nhau đó cho anh hỏi à, em em làm bên công việc à, gì dạ em làm nhân viên văn phòng ạ anh thì ở trại vinh nhưng mà ở quyền Cầu ngang có thể là thỉnh thoảng nửa tháng hoặc là một tháng mình gặp nhau một lần cũng được nếu như mình chấp nhận à, ờ, cho em hỏi tí xíu nha anh có mơ ước và dự định gì cho tương lai mơ ước của tương lai là anh kinh doanh mở rộng thêm kinh doanh và làm nhiều sản phẩm âm nhạc nhiều hơn còn những lúc mà anh buồn vui hay rảnh rỗi anh sẽ thường làm gì buồn vui anh thường nghe nhạc với xem phim và thỉnh thoảng là e, anh tìm uh, trẻ con anh vui đùa vậy là anh có thích trẻ con thích trẻ con cho nên là cái tính của anh cũng rất trẻ con ừ. anh có thích môn thể thao nào không anh anh à, chỉ thích à, đi bộ với lại đạp xe đạp thôi dạ yeah anh cảm nhận về em như thế nào anh nghĩ em uh, rất dễ thương trẻ trung dạ. so với lứa tuổi dạ cảm ơn còn em cảm nhận thầy giáo thế nào nhìn uh, có vẻ uh, chững chạc chững chạc chỉnh chu nhưng mà em nghĩ chắc có vẻ uh, em và anh giống nhau uh, là người sống chuyên về tình cảm rồi có vẻ là cũng ít nói em à, nếu mà mình tiến xa hơn thì à, em có chịu à, về quê với anh không dạ trước hết thì em sẽ làm ở thành phố còn sau này để xem tình cảm giữa hai người như thế nào rồi có đủ lớn không không có đủ mà để em sẽ bỏ tất cả để mà đi theo anh về trà vinh anh đang sống với ai hiện giờ anh sống với mẹ già à, là là nhà anh có mấy anh chị em nhà anh có uh, tất cả năm anh chị em nhưng mà uh, anh áp út nhưng mà ở với mẹ nếu mà quen nhau thì khoảng bao lâu anh sẽ tiến tới hôn nhân được thì tùy theo uh, mức độ uh, tình cảm của mình uh, đến gần thì mình sẽ tính sớm mình cũng còn nhiều thời gian nữa đâu <laughs> sớm sớm đi nó kệ người ta đi người ta thích cái là cái, cuối cuối tháng không mà cuối năm người ta cưới liền đó dạ mười hai năm nữa cũng được nữa anh quyền linh 12 em năm này, nữa em năm chục luôn quy định chúng năm chục hả năm dạ. nữa thôi dạ chúc uh, tới nắm tay truyền ha nắm hai tay truyền hát một bài nào đó nè. Dạ. tình cảm lãng mạn sướt à, thử cô cô khóc nghe em nói nè nếu nếu được làm người tình lạc vào mắt nai tơ cho hồn bớt dài cơ nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làm gió thoáng môi hôn ngang vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng thấm trên môi xin gió xa thôi đừng đùa làng xa tuyết trắng làm đôi má thêm hồng <laughs> trời ơi em nói là anh thấy em, em nói thế nào với đó? À, bạn đi ừ. dạ anh thấy em rất dễ thương à, có phần uh, à, sống tình cảm giống như anh anh uh, cảm thấy là về tính cách của hai đứa mình á, thì anh thấy hợp rồi đó cái nơi làm việc á, thì cách xa cái đó thì uh, mình cũng phải tính toán lại như thế nào cho dạng đôi đường à, được rồi các bạn về vị trí đi Nào, hãy để tay vào nút bấm đi các bạn Một người 37, một người 38 Sau 30 giây suy nghĩ và quyết định Chuẩn bị 1 2 3 Hết thời gian Không ai bấm cả Truyền suy nghĩ thế nào? em cũng không biết nữa và cảm nhận hay sao <laughs> bản tính thì thường người ta nó sẽ trái nhau một chút nếu mà giống nhau quá thì em cũng không thích cả Trúc. hai cùng giống như tình cảm gì quá đó thì dạ. còn Trúc nghĩ gì mà không bấm dạ. em à, tại vì hoàn cảnh gia đình của em nó đơn chiếc em với mẹ già người em cũng ít cơ hội được đi đây đi đó ở xa cũng ít cơ hội gặp được xa mà cách lòng nếu mà trúc uh, cố gắng hơn chút xíu nữa thì em nghĩ không có xa đâu à, nếu thực sự hai người cứ lấy số điện thoại với nhau đi yeah. Dạ. làm bạn với nhau đi yeah. Dạ. anh thấy ở hai người hợp với nhau đó